nói to đây là cái sự việc nó là như này cháu mà không phải con người cháu là cái con người bất dạy được bây giờ cả ừ. đúng là cái việc làm nô đề là cháu mới làm thôi ừ. đấy cho này là đến ngày mẹ là cháu có tội thì cháu nhận nhiều vấn đây đó cháu được gặp chú đây cháu rất chi là vui mừng ừ. mà đổi lại với chú mình như thế thôi nhưng mà ừ. cháu là có tội nhất ừ. đâu cháu xác định đấy ừ. chứ còn cái việc cần lý mà để chú ảnh hưởng ảnh hưởng cái gì đấy là cháu phải xin lỗi chú cái suy nghĩ nông cạn của cháu thôi ừ thế về về nguyện vọng cháu cháu muốn nói với các chú cái gì vì con người của cháu ra ngoài người ta quý cơ chỉ việc ngoài xảy ra để nhiều người đã khác cảm cháu muốn xin lỗi các chú thôi chứ ừ. còn cháu rất tội tội đi là ừ. cháu phải chịu rồi ừ. rồi biết suy nghĩ được rồi tức là cháu nhận thấy cái hành vi của cháu vừa rồi là là là là là không không không đúng đúng không không đúng đúng không cứ bình tĩnh cháu cứ nói đi chơi cháu rất chi tình cảm như đó ừ, cứ nói xong chú sẽ bọn chú sẽ cân nhắc những cái điều cháu nói là ra cho lớn rồi cho nó nhi về mẹ cháu ừ. <laughs> mẹ cho con với cháu luôn ừ. việc như này cháu mà đi thì mẹ nó rất buồn ừ. đấy, đấy trong nó thì thế thôi chưa cái cháu rất nghe giờ lớn rồi lại biết nghi mẹ ừ. nghĩ dần nghĩ dần đấy ừ. cái xây dựng cho gia đình mình đến lúc biết như này đúng không cái việc này xảy ra luôn quá điên với cháu nhưng mà lúc chiều đấy cháu nói với chú là vì uh, vì cháu không có việc gì làm thì cháu mới mới mới mới mới nhận các đề đúng không? Dạ vâng, thế lại cháu cũng cháu cháu cũng như thế này, cháu là cái cái cái cái, doanh thu của cháu cũng đủ cho hàng tháng cho cả gia đình tiêu ừ. nhưng mới đây là cháu cũng mới có ý định xây nhà cho mẹ ở ừ. thì là trong thời gian xây nhà cháu mới bắt đầu xây nhà được một tháng thì là ừ. cháu có suy nghĩ làm cái làm cái ừ. suy nghĩ nhặt của mấy em ừ. mình cũng ăn rồi mình kiếm kiếm thêm vài đồng thu nhập để mình xây vào cái nhà ừ. để, để, để đến lúc ngày hôm nay là ừ. cũng là cháu rất muộn thế thì cháu nhận thức về cái việc cháu làm vừa qua thế này là cháu thấy sai rồi. Ừ. sai đúng không vâng thì, thì nghĩ mình... nông cạn quá không đúng nghĩ là làm làm như thế bị bị ảnh hưởng ừ. cháu đã nghe cái thì thấy người ta bình luận cũng không hay cái là cháu cũng kéo xuống luôn và ừ. rất chi là nhận luôn từ lúc đấy luôn về chú hỏi thật là cái cái thằng uh, xe đạp điện uh, gì nhỉ mb vâng mb nó hứa nó cho cháu cái gì ừ nó có cái ý tưởng như thế với mình mình cũng đọc cái bài báo như vậy là cháu cũng định lấy xe đạp điện về cho mẹ cháu đi thế đến lúc cháu chưa nhận xe đạp điện thì cháu đăng lên nó bị xử lý như này là cháu cũng bực mình cháu cũng cũng cũng, cũng bực rồi, mình với thằng đấy kiểu như nó xui hại mình nó cho mình vào thế thế, thế thì bây giờ chú hỏi một câu nữa nhá chú cháu cứ trả lời bên thoải thoải mái thế bây giờ bạn gái cháu hôm qua chứng kiến cái việc mà cháu chơi ngựa như thế đúng không? Cái bạn gái cháu bảo thế không? lúc nào thì cũng nói còn ờ, chồng không chồng chẳng bao giờ chơi cả nhưng mà hôm nay rất, rất buồn cho chồng chơi một hôm vợ đừng nói gì cả không chồng ừ. chơi không, không được thoải mái nên là cháu ừ. chơi một lúc rồi. Ừ. như trước đây vẫn chơi nhiều rồi đúng không ngày xưa ngày xưa cháu chơi nhiều đến lúc về thì ừ. cháu anh em cháu không ai chơi cả thì là mình ừ. không chơi nữa ừ. rồi thôi bây giờ chú chỉ có lời khuyên như này nhé dạ vâng. đã vào đây rồi thì phải hết sức là là nghiêm túc phải không dạ vâng. hết sức là trung thực đúng không đấy thì sớm được về để cưới vợ nhé dạ vâng. chứ không là cháu sẽ không có cơ hội về sớm để về cưới vợ đâu dạ nhé vâng. bố mẹ ở nhà lại mong chờ đúng bây giờ đã biết suy nghĩ rồi như thế là ảnh hưởng đến gia đình ảnh hưởng đến xã hội ảnh hưởng đến người này người khác đúng không dạ vâng. mà mình lớn như thế này rồi lại để bố mẹ rất là buồn phải không rất là lông cạn nhé nhé dạ. Ừ, được rồi yên tâm nhé